Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu cùng học văn chị Hiên để cải thiện kỹ năng, phương pháp làm bài, thực chiến đề với lộ trình học tập hoàn toàn mới phù hợp với tất cả các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Hãy cùng gặp chị trong khóa học này để chinh phục nghị luận xã hội các bạn nhé! Hello! xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi sáng ngày hôm nay và không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt cùng với chị ở trong buổi học này hay là chưa? Thế nhưng mà hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình trong một cái chiến dịch mà ngày hôm nay nếu như bạn nào đi cùng với chị trong những ngày đầu thì đã là ngày à, thứ ba rồi buổi thứ ba chúng mình cùng với nhau dậy sớm rồi à, hai bữa hôm qua không online nên là bỏ lỡ mất hai tiết rồi tiếc quá <laughs> đúng rồi Huyền ơi chị nghĩ là là em em nên tiếc đi và em nên cảm thấy tiếc đi bởi vì là trong hai buổi vừa rồi thì chị cũng đã có một cái cơ hội để chia sẻ những cái phần kiến thức cực kỳ là hữu ích đến cho tất cả các bạn thế nhưng mà cũng là một điều may mắn bởi vì chí thì em vẫn còn đang uh, trân trọng những cái buổi tiếp theo cùng với chị chị rất là mong rằng là gì ạ <laughs> chị rất là mong rằng là à, các bạn đều đã có thể nắm bắt cái cơ hội của mình để ngày hôm nay các em tiếp tục đang có mặt ở đây cùng với chị trong phần phát trực tiếp này và để cùng với nhau chia sẻ về một trong số những cái nội dung cực kỳ là à, cần thiết cực kỳ là được hỏi nhiều đúng không ạ được hỏi nhiều lắm đặc biệt là khi mà nói về câu nghị luận xã hội là các bạn rất hay hỏi chị về phần này chúng mình sẽ có cái phần nội dung được trao đổi ngày hôm nay sẽ là nội dung được trao đổi ngày hôm nay sẽ là phần liên hệ bản thân và phần đưa ra thông điệp à đưa ra thông điệp ở trong phần kết đoạn chúng mình nhá. Thì đây sẽ là cái nội dung mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu. Trong cái khuôn khổ của buổi sáng ngày hôm nay thì chị mong rằng là có thể trao đổi cùng với các bạn nhiều nhất có thể được không ạ? À, về phần liên hệ bản thân và phần thông điệp để nếu như mà có gặp những cái dạng đề, có những cái đề bài nghị luận xã hội các bạn sẽ không còn cảm thấy sợ phần này nữa nha. Ok chưa nào? Trước tiên thì sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu đã để mọi người cùng tham gia với chị Hiên trong buổi sáng ngày hôm nay đã. Và các em ơi, cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Bởi vì là sau cái buổi phát trực tiếp ngày hôm qua thì đã có khá là nhiều bạn đã đăng ký thành công khóa học bứt phá nghị luận xã hội cùng với chị Hiên. Một cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu à, bao gồm có 10 buổi sẽ học vào tháng 9 ở đó thì chúng mình sẽ có cái không gian và thời gian để chia sẻ với nhau nhiều thật là nhiều những cái kiến thức chi tiết và tỉ mỉ hơn nữa về nghị luận xã hội và quan trọng là chị còn được thấy các bạn viết và sửa cho các bạn chỉ cho các bạn là à cái phần này của các em chưa được này để bản thân các bạn có thể tốt hơn trong cái việc viết nghị luận xã hội thế nên là nếu như bạn nào mà vẫn còn đang cũng mông lung giống như những bạn khác thì hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để đăng ký khóa học bứt phá nghị luận xã hội sẽ diễn ra vào tháng 9 cùng với chị và cùng với mọi người nhé. Học phí của khóa học này hiện tại là 299.000 cho 10 buổi học. Chị rất mong rằng là sẽ được gặp các bạn ở trong khóa học này. Ok không ạ? Nhất trí không? <laughs> Bởi vì là chị biết là có nhiều bạn thì chưa biết đến khóa học này của chị đâu Nên nếu như bản thân các em á, mà à, nếu như mà bản thân các em mà chưa biết tới thì các bạn có thể chủ động tìm hiểu khóa học này sau khi mà phần phát trực tiếp này kết thúc nhé. Được không? Rồi, chúng mình ơi, em xem được mỗi buổi 3 à? Thế à, thế là ở đây có rất là nhiều bạn Ngày hôm nay mới bắt đầu cùng với chị đúng không? Tiếc quá, ngày mai đã là buổi cuối rồi đây chúng mình ạ à. <laughs> Và ngày mai thì chị sẽ chia sẻ một cái nội dung rất là đặc biệt Và nội dung đó là gì thì chúng mình sẽ cùng với nhau chờ đợi nhé À đó, hiện tại thì ờ, chị cũng đang thấy là admin fanpage học văn chị Hiên có ghim một cái phần tin nhắn và phần tin nhắn này là có link đăng ký khóa học nghị luận xã hội 29.000 đồng cho một buổi học luôn. Các bạn có thể chủ động đăng ký luôn để có một cái slot tham gia cùng với chị Hiên trong cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu. Đây là cái khóa học dành cho các bạn học sinh lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Những bạn mà được không ạ? À, những bạn mà đang cảm thấy rằng là mình cực kỳ mông lung trong việc viết nghị luận xã hội thì có thể đăng ký ngay và luôn để tham gia cùng với chị Hiên trong cái khóa học đó vào tháng 9 nhá. Có lẽ là bây giờ thì các bạn cũng đã vào khá là đông rồi chúng mình sẽ cùng với nhau nhanh chóng đi tìm hiểu về cái nội dung kiến thức mà chị muốn trao đổi ngày hôm nay thôi. Đó chính là phần nội dung kiến thức về liên hệ bản thân và đưa ra một cái thông điệp có ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng với nhau nhắc nhớ lại về cái này. Chị cho rằng đây là cái cực kỳ then chốt ạ. Đó chính là dàn ý và cụ thể là với hình thức của đoạn văn, nghị, luận, xã hội. Ok không ạ? Chúng ta sẽ cùng với nhau nói lại về cái giàn ý của đoạn văn nghị luận xã hội nhá. Có những bạn nào đã tham gia cùng với chị Hiên ở trong hai buổi vừa qua rồi nhỉ? Hãy nhắc nhở lại cho chị Hiên giàn ý về đoạn văn nghị luận xã hội được không? À, chúng mình sẽ có mở đoạn này. Chúng mình sẽ có thân đoạn này. Và chúng mình sẽ có kết đoạn này. Đúng không nào? Thì ở trong cái phần mở đoạn Đùi chú ý giúp chị một chút xíu nhá ở trong phần mở đoạn thì chúng ta sẽ phải làm được nhiệm vụ đó là nêu vấn đề Và lời khuyên là gì? Thì đã nói đi nói lại rất nhiều lần ở trong hai buổi trước rồi Sẽ không nhắc lại phần này nữa nha Thân đoạn thì sẽ bao gồm nội dung chính Thứ nhất là chúng ta sẽ tiến hành giải thích cái vấn đề đó Thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành gì nhỉ? À, phân tích bàn luận về vấn đề đó và ở trong phần phân tích và bàn luận này thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ cùng với nhau đi trả lời cho hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là quan điểm của anh chị như thế nào? Và câu hỏi thứ hai là cái cách những cái lý lẽ mà anh chị đưa ra để lập luận thuyết phục cho cái quan điểm đó là gì. Ok chưa ạ? À, thật ra thì chị Hiên chưa có cái thời gian để nói cùng với chúng mình về phần phân tích và bàn luận này. Và chị cho rằng là cái thao tác phân tích và bàn luận này cũng là một cái thao tác rất là khó. Thường là các bạn sẽ tốn khá là nhiều thời gian bởi vì đa số nha, đại đa nha là làm cái phần phân tích và bàn luận này thường các bạn sẽ làm theo cảm tính chính vì thế mà nó rất dối. Hoặc là thậm chí các bạn thực tế là các bạn không biết được rằng là đôi khi mình còn không biết được rằng là những cái ý mà mình đang viết nó có đúng hay không ấy nên chị đánh giá rằng là cái phân tích và bàn luận này là cái khó đấy chứ không phải là dễ đâu nhá nhưng mà bởi vì là không có đủ thời gian trong cái chiến dịch này chỉ có 4 buổi thôi Nên là về cơ bản là chị sẽ chỉ có thể chia sẻ được cùng với các bạn Những cái mảng kiến thức mà trong cái khoảng thời gian cho phép thôi Nên là các bạn ơi hãy thông cảm cho chị Hiên điều này nhá Tất cả những cái gì phức tạp hơn nữa Được không ạ? À? Thì chị mong rằng sẽ được gặp các bạn ở trong khóa học bứt phá nghị luận xã hội một khóa học chỉ có 29.000 đồng một buổi thôi Đây chắc chắn sẽ là khóa học các bạn đang cần để có thể cải thiện việc, việc viết nghị luận xã hội của mình Đã có rất nhiều bạn lựa chọn khóa học này và đăng ký khóa học này Chị cảm ơn, chị rất biết ơn về điều đó Và chị mong rằng chị em mình sẽ cùng với nhau làm được thật là nhiều thứ ở trong khóa học này Chúng mình nhé. Một lát nữa thì các bạn cũng sẽ nhắn tin ngay cho admin fanpage Học Văn Chị Yên để đăng ký khóa học này Để đến tháng 9 chị em mình gặp nhau nhá Ok chưa ạ? Rồi, thì phân tích và bàn luận xong rồi thì chúng ta sẽ đến với thao tác chứng minh Và thao tác chứng minh thì đương nhiên sẽ đi kèm với cả dẫn chứng Các bạn ơi, ngày hôm qua chị có nói với các bạn rất là kỹ về cái việc là chúng mình truy tìm dẫn chứng sau đó thì chúng mình sẽ cùng với nhau làm thế nào để đưa dẫn chứng vào bài viết Đúng không ạ? Bạn nào mà không xem buổi ngày hôm qua cũng rất là uổng Tất cả những phần phát trực tiếp đều sẽ bị xóa Tức là đều sẽ bị xóa sau khi mà cái buổi học đó kết thúc Hay nói cách khác là chị không có lưu những cái phần phát trực tiếp này các em ạ Chỉ có bạn nào dậy sớm thì mới có thể tham gia được buổi học trong cái chiến dịch này cùng với chị thôi Đây là đặc quyền dành cho những người dậy sớm mà được không ạ? Và đây chúng mình sẽ có sau cái phần chứng minh Thì các bạn có thể tiến hành lật ngược vấn đề Lật ngược vấn đề Hay nói cách khác nhá Đây chính là cái cách mà các bạn nhìn nhận cái vấn đề Ở một góc độ khác Được không ạ? Nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác và sau đó thì các bạn sẽ tiến hành đó là liên hệ bản thân Cuối cùng kết đoạn các bạn đưa ra một cái thông điệp có ý nghĩa đối với mọi người À được không ạ? À? Chúng mình ơi, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây này Cái phần mà chị đang nói với chúng mình trọng tâm trong buổi ngày hôm nay này Đó là liên hệ bản thân Và đưa ra cái thông điệp có ý nghĩa đối với mọi người Chính là cái này ạ Ok không ạ? Chính là cái này nhá Để các bạn hình dung được là vị trí của nó là nằm ở đâu trong cái dàn ý của chúng ta nhá Ok chưa ạ? Đồng ý không? Nhất trí, nhất trí nhá. Đồng ý không ạ? À? Các bạn đồng ý với chị không nào? Hãy nhớ là chúng mình sẽ có cái thao tác liên hệ bản thân và cái thao tác cuối cùng là đưa ra một cái thông điệp có ý nghĩa đối với mọi người. Và ngày hôm nay trong một buổi sáng thứ bảy đúng không ạ? À, khi mà các bạn đang hiện diện ở đây cùng với chị Đáng nhẽ cái thời gian này là cái thời gian mà các bạn vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ bởi vì có thể là một tuần vừa qua các bạn cũng đã học tập các bạn cũng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều và hai cái ngày cuối tuần là hai ngày để các bạn có thể nghỉ ngơi nhưng mà chị chị rất là biết ơn chúng mình khi mà chúng mình vẫn tiếp tục ở đây đồng hành cùng với học văn chị Hiên trong một cái chiến dịch chinh phục nghị luận xã hội ở cái buổi thứ ba rồi và xin được dành tặng cho các bạn một cái thông điệp một cái thông điệp mà chị nghĩ rằng là nó sẽ đúng với tất cả mọi người thôi Cuộc hành trình dài ngạn dặm Cuộc hành trình dài ngàn dặm Luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên Có lẽ từ trước đến giờ Các bạn vẫn đang cực kỳ mông lung cho việc học Nghị luận xã hội Các bạn đã cảm thấy rất khó khăn à, Thực sự là như thế Các bạn có thể có những thời điểm đã cảm thấy rất khó khăn Khi mà mình không biết làm thế nào để có thể bắt đầu viết nghị luận xã hội Thế nhưng các bạn đã lựa chọn bắt đầu cái cuộc hành trình ngàn dặm ấy bằng việc là đi cùng với chị từ những cái buổi đầu tiên cho đến bây giờ là cái buổi thứ ba rồi. Và chị tin rằng là thông qua những cái buổi vừa rồi chị em mình đi cùng với nhau các bạn đã rất là quyết tâm để dậy sớm để có thể chủ động tích lũy kiến thức thì cho đến ngày hôm nay đối với những bạn nào mà đã gắn bó và đồng hành cùng với chị đến ngày hôm nay là buổi thứ ba cùng với nhau dậy sớm rồi thì các em cũng đã gặt hái được những cái kiến thức nhất định trong việc viết nghị luận xã hội đúng không ạ chúng mình ơi kể cả ngày hôm nay là ngày thứ nhất của các bạn ngày thứ hai của các bạn hay là ngày thứ ba của các bạn đã đồng hành cùng với chị thì cũng xin được chúc mừng các em bởi vì các bạn đã chính thức bước những bước đầu tiên trong cuộc hành trình ngàn dặm của mình và hãy kiên trì trong cuộc hành trình đó nhé. Bởi vì chị luôn tin rằng các bạn sẽ gặt hái được mọi thành công trên cuộc hành trình ấy bởi sự kiên trì và dám bước đi của mình. Được không ạ? À, thế thì bây giờ quay trở lại đây. Như chị đã nói, chúng ta đang nói tới cái phần trọng tâm đó chính là về cái phần liên hệ bản thân và cái phần đưa ra một cái thông điệp có ý nghĩa đối với mọi người thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ cùng nói về phần liên hệ bản thân trước nhé. Bình thường thì các bạn sẽ hay viết theo một cái lối mòn Đó là là một học sinh Được không ạ? Thông thường Mình sẽ viết Là một học sinh Còn đang ngồi trên ghế nhà trường sau đấy thì các bạn sẽ thường ờ, để đi cùng với cả là gì ạ? À đó là tôi cần phải học tập như thế nào đấy Đó các bạn sẽ viết là tôi cần phải học tập như thế nào đấy à, Hay là tôi cần phải thay đổi về cái nhận thức của mình như thế nào đấy Ok chưa ạ? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp chị là Thật ra cái cách viết này thì nó không sai Chỉ là nó không hay thôi ạ à. Tức là bản thân chị cho rằng là Nó thì nó không sai Chỉ là nó không hay thôi Nên là chị nghĩ là các bạn có thể thay đổi cái cách viết này đi Bây giờ thì bản thân các bạn có thể chủ động viết theo một cái cách viết như sau này Bây giờ các bạn có thể các bạn có thể đưa ra cái cách viết ở đây đi Tức là bây giờ các em có thể đưa ra giúp cho chị bằng cách là comment vào đây những cái cách mà các bạn thường viết không ạ? Các bạn có thể comment ở đây những cái cách mà các bạn thường viết không? Nào Các bạn có thể comment ở đây những cái cách mà các bạn thường viết không ạ? Nào những cái cách mà các bạn thường liên hệ bản thân giúp chị được không ạ? Comment giúp chị nhá Đây là một cái cách mà các bạn thường viết Và các bạn thường có cái cách nào để viết liên hệ bản thân nữa không ạ? Nếu như mà ngày hôm nay các bạn cũng là những thành viên mà đang lựa chọn cái cách viết này thì chị cho rằng các bạn cũng có thể thay đổi bằng những cái cách viết nó chân thành hơn. Hãy suy nghĩ rằng cái việc viết liên hệ bản thân của mình đó là khi chúng ta đã đưa ra những cái phần lập luận chúng ta đã đưa ra những cái dẫn chứng để thuyết phục cho cái vấn đề mà chúng mình đang đề cập thì ở đây các bạn hãy tự cảm nhận về chính bản thân của mình có thể trong giây phút ấy nhá các bạn có thể hít thở thật sâu và nghĩ về cái vấn đề mà chúng mình đã đề cập đến ở đây được không ạ chúng ta có thể hít thở thật sâu dành một phút tĩnh lặng để suy nghĩ về cái vấn đề chúng ta vừa viết ở phía bên trên và sau đó có thể nhắm mắt lại và sau đó suy ra được là từ cái vấn đề ở phía bên trên khi mà soi chiếu vào chính mình thì các bạn sẽ thay đổi về mặt nhận thức tức là về mặt suy nghĩ như thế nào và các bạn đã thay đổi về mặt hành động được không ạ? À? Tức là những điều mà các bạn sẽ định làm và có thể làm được là như thế nào. Mặc dù đó chỉ là những cái điều rất là bé nhỏ thôi được không ạ à? chị cho rằng là đôi khi chúng ta viết nghị luận xã hội chúng ta lại quên mất đi những cái khoảng lặng để bản thân mình có thể soi chiếu chính mình vào trong những điều đó thế thì bây giờ thay việc lúc nào cũng viết là còn một học sinh là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường tôi cần phải như thế này tôi cần phải như thế kia thì các bạn có thể dùng những cái lời dẫn ví dụ như là soi chiếu vào chính mình đó được không ạ à? hay là từ vấn đề trên từ vấn đề gì đấy nhìn lại chính mình hãy nhìn lại chính mình đi ạ để cho bản thân mình có được những cái khoảng lặng cần thiết để thấy được rằng là à khi mà mình nhìn vào vấn đề đấy thì mình thấy là mình cần phải thay đổi về cái suy nghĩ như thế nào bản thân mình đang rơi vào trong trạng thái như thế nào và từ cái việc nhận thức được về cái trạng thái của mình thì các em có thể giúp chị đó chính là các bạn sẽ đưa ra à, những cái thay đổi trong chính suy nghĩ của các bạn và sau đó các bạn sẽ đưa ra những cái việc những cái điều mà các bạn có thể làm ngay và luôn ở trong cái thời điểm đấy chị cho rằng là liên hệ bản thân điều quan trọng nhất là cần phải chân thành bởi vì sự chân thành chính là cái điều để cá nhân hóa về cái suy nghĩ của các bạn tốt nhất được không ạ đó ở đây thì có rất là nhiều bạn đã đưa ra những cách liên hệ bản thân rất là hay đó chính là à rồi ạ chính xác rồi tôi nhận ra những thay đổi ok ạ rồi nhìn lại 12 năm đèn sách tôi nhận ra mình còn nhiều thiếu sót à, các bạn ở đây cũng đang có những cái phần mà để dẫn vào phần liên hệ mở rộng khá là hay đó thì đấy là một cái lưu ý về liên hệ bản thân nha còn đối với thông điệp thì sao đối với thông điệp trước tiên là cần phải ngắn gọn cái đã được không ạ bên cạnh cái ngắn gọn thì chúng ta còn phải đảm bảo giúp cho chị đó chính là tính đúng đắn này được không ạ? À? Tính đúng đắn này Được không? Và tính truyền cảm hứng đối với mọi người Được không ạ? À? Đó sẽ là tính đúng đắn và tính truyền cảm hứng đối với mọi người Thì các em ơi sẽ có những cái cách để đưa ra thông điệp rất là hay nhá Và cụ thể như thế nào thì chúng mình sẽ cùng gặp nhau ở trong cái khóa học à, Bứt phá nghị luận xã hội cùng với chị một cái khóa học mà chị tin rằng ở đó chúng ta sẽ được học hỏi rất là nhiều thứ. Và ngày hôm nay để minh chứng cho cái điều này, đưa ra một cái thông điệp đúng đắn và truyền cảm hứng, chị xin được lựa chọn một cái đề bài như sau để các bạn có thể quan sát nhé. Đợi chị một chút xíu ạ. Chị lựa chọn một cái đề bài như sau để các bạn có thể quan sát. Đó chính là đề bài về ý nghĩa của lý tưởng sống ý nghĩa của lý tưởng sống. Được không ạ? À? Thì ở đây chúng mình sẽ cùng để ý đến cái bài viết mà chị Hiên đã đưa ra ở đây cho chúng mình nha. Trước tiên này, chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là phần mở đoạn. Và phần mở đoạn ở đây nếu các bạn để ý thì chị đã lựa chọn một cái hình ảnh so sánh để đi vào trong phần bài viết của mình rất nhanh. Đó chính là nếu ví cuộc đời là biển cả, con người là chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la, thì ngọn hải đăng, kim chỉ nam không thể thiếu của con thuyền chính là lý tưởng sống. Và đưa ra khẳng định, được không ạ? À? Đây, chính là lý tưởng sống. Được chưa nào? Đó, nêu vấn đề ra nha. Chúng ta có thể thấy này, lý tưởng sống được hiểu là những điều tốt đẹp là những khát vọng cao cả mà bản thân hướng tới. Bắt đầu phần thân đoạn với phần giải thích rất ngắn gọn. Một câu duy nhất, duy nhất một câu. Được không ạ? À? Giải thích xong rồi nha. Thì ở đây này, à, lý tưởng sống, đây bắt đầu khẳng định ạ. À. Bắt đầu khẳng định nhá, trả lời cho hai câu hỏi đấy. Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Và cái thứ hai là dùng những cái lập luận đấy. Đây là phần phân tích bàn luận được không ạ? Phân tích và bàn luận nhá Lý tưởng sống luôn có vai trò to lớn đối với mỗi người Khẳng định đấy ạ Đâu phải là đưa ra quan điểm là cứ phải nói rằng tôi đồng ý hay là tôi đầu không đồng ý mới là đưa ra quan điểm đâu Đúng không ạ? À? à, trước tiên bắt đầu ờ, đưa ra những cái phần lý lẽ nhá Trước tiên, trong việc định hướng suy nghĩ và hành động Lý tưởng giúp ta xác định được đích đến và kiên định để thực hiện mục tiêu không có lý tưởng sống, cuộc sống này sẽ diễn ra vô nghĩa. Khi có đích đến, bạn bạn cứ bước đi, không có mục tiêu, bạn đang ngày càng cố gắng về điều gì? Bên cạnh đó, trên con đường hướng tới thành công, lý tưởng sống chính là động lực để ta vượt qua mọi gian nan và thử thách. Trước mây mù khó khăn cản trở, bạn sẽ chẳng hề lùi bước khi, ngọ, khi có lý tưởng là ngọn đèn soi đường tỏ lối. Và khi chúng ta muốn từ bỏ trước khó khăn, hãy nghĩ đến lý tưởng mà bản thân mình đang theo đuổi. Chúng ta lại có thêm sức mạnh để tự nhủ, không sao đâu, cố thêm một chút, cố thêm một chút nữa, rồi chúng ta sẽ từ từ thực hiện thành công điều mình muốn. Được không ạ? À? Mỗi ngày thức dậy có lý tưởng sống, thấy bản thân có năng có năng lượng để nỗ lực và nhận được sự tin yêu từ mọi người xung quanh với nguồn năng lượng tích cực ấy nói về ý nghĩa của lý tưởng sống đối với mỗi người. Tôi nhớ tới hành trình, à chứng minh nha. Những cái phần này là những cái phần không phải trọng tâm trong ngày hôm nay. Thế nên chị sẽ chỉ lượt qua cùng với chúng mình thôi ạ. À. Còn về cơ bản thì nó vẫn đang đảm bảo về cái cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội giống như cái cách mà chị hướng dẫn cho các bạn thôi. Ok chưa ạ? Nói về ý nghĩa của lý tưởng sống đối với mỗi người, tôi nhớ tới hành trình cõng chữ lên non của biết bao thầy cô giảng dạy ở vùng cao như câu chuyện của 47 thầy giáo nơi đỉnh trời mường lống gắn bó với điểm trường Chi Lễ, một trong những điểm trường cao nhất khó khăn nhất ở miền núi Quế Phong tỉnh Nghệ An. Băng rừng cả ngày mới vào được bàn, ngủ trên những chiếc sạp đóng bằng thân tre nứa đập dập trong cái rét cắt da cắt thịt. Mỗi người thầy Chi Lễ đều mang trong mình lý tưởng đem con chữ đến cho những người học trò nghèo ở miền núi. Các thầy muốn các em có hiểu biết để được ra ngoài, học tập rồi quay trở về làm đẹp cho làm giàu đẹp cho quê hương. Lý tưởng ấy thật đáng trân trọng biết bao và nó đã trở thành động lực để những thầy cô ở đây kiên định với việc mình đang làm mặc dù phải đối diện với những khó khăn trước mắt. Và các em ơi, đây ạ, à, cái phần quan trọng nhất đây ạ, à, đó chính là đưa ra cái phần liên hệ bản thân đây ạ. À. À, được không nào? Khi hiểu được ý nghĩa của lý tưởng sống hay vai trò của lý tưởng sống soi chiếu bản thân mình vào đó Tôi luôn tự nhắc nhở chính mình phải sống có lý tưởng Và phải không ngừng gì ạ, à, phải hiện thực hóa lý tưởng đó bằng những mục tiêu cụ thể Và quyết tâm cho những mục tiêu đó Đối với bản thân tôi, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều đáng quý Và lý tưởng sống gì ạ? À? Và lý tưởng sống mà tôi hướng tới là trở thành một người có ảnh hưởng tới tích cực tới cộng đồng. Đó, nó cụ thể hóa như thế. Tức là mình đưa ra luôn là cái sự thay đổi về nhận thức của tôi là tôi đã hiểu được về cái vai trò ý nghĩa của lý tưởng sống rồi. Và từ đó tôi sẽ luôn luôn nhắc nhở chính mình rằng là luôn phải luôn luôn mang theo lý tưởng sống đó và phải hiện thực hóa cái lý tưởng sống đó bằng những mục tiêu cụ thể và quyết tâm cho những mục tiêu đó Hãy tôi trân trọng những khoảnh khắc trôi qua trong cuộc đời của mình và lý tưởng mà tôi hướng tới đó là tôi sẽ trở thành một người có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Đó, đó là lý tưởng mà tôi theo đuổi. Giống như các bạn, các bạn hoàn toàn cũng có thể đưa ra cái lý tưởng của chính bản thân các bạn. Được không ạ? À? Và cuối cùng tôi gửi gắm một cái thông điệp ở đây. Cuối cùng tôi gửi gắm một cái thông điệp ở đây ạ, à, đó chính là Người trẻ chúng ta đứng trước những khó khăn và thử thách, đôi khi sẽ cảm thấy nản lòng. Nhưng hãy tin rằng, lý tưởng chính là ngọn lửa thắp sáng ý chí của chúng ta trong những giây phút ấy. Khi bạn tin vào điều đó và thực hiện điều bạn mong muốn, cuộc sống sẽ hồi đáp bạn bằng những thành công. À, thế là các bạn ơi rõ ràng là ở trong cái phần này á thì chị có viết và chị có triển khai cái phần kết lại tiếp tục là một cái hình ảnh ai mà chẳng phải trải qua khó khăn đúng không và khi mà đối diện với những cái khó khăn ấy thì lý tưởng sống giống chính giống như là gì ạ? Giống như một cái ngọn lửa để thắp sáng cho ý chí của chúng ta. Hãy tin vào điều đó. Cuộc sống sẽ hồi đáp bạn bằng những thành công. Đấy thì đây là ví dụ một cái đề và chúng mình có thể thấy là cái cách liên hệ của chúng ta, cái cách đưa ra thông điệp nó rất là tự nhiên. Được không ạ? À? Nó rất là tự nhiên nhá. Hay là một cái đề bài nữa. Đề bài này đó chính là nói về sức mạnh của tình yêu thương. Đó, chị có một cái đề bài tiếp theo là sức mạnh của tình yêu thương nhá. Chị sẽ không nói tới về những cái phần đó trên nữa mà chị sẽ chỉ nói tới về cái phần cuối cùng. À, đó chính là gì đây ạ? À? Đó chính là cái phần liên hệ bản thân Sau khi mà chúng ta đã làm rõ về sức mạnh của tình yêu thương Thì chị có một cái phần liên hệ về bản thân Rất là ngắn gọn nhưng chị tin rằng là nó cũng rất là đầy đủ Thì ở đây các bạn sẽ thấy này Nếu ai đó hỏi tôi Điều gì đáng để bạn trân trọng nhất trong cuộc đời? Tôi sẽ trả lời đó chính là tình yêu thương mà tôi nhận được. À ý mà mình mình đang muốn thể hiện ở đây là bởi vì tôi đã hiểu về sức mạnh của tình yêu thương rồi Nên là tôi sẽ trân trọng tất cả những cái tình yêu thương mà người khác dành tặng cho tôi Ý là như thế nhá Và tôi cũng sẽ lan tỏa tình yêu thương mình đang có cho mọi người xung quanh Để cuộc đời này trở nên có ý nghĩa hơn À thế là chỉ với một cái câu rất là ngắn thôi Mình đã nói được hai thứ Qua cái việc mình hiểu về sức mạnh của tình yêu thương một cái sức mạnh rất là lớn lao thì thứ nhất mình luôn luôn mang trong mình cái thái độ cái, ờ, trong mang trong bản thân cái thái độ là trân trọng tất cả những cái tình cảm mà mọi người dành cho mình đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là mình sẽ lan tỏa đi cái tình yêu thương mình đang có cho mọi người xung quanh để cuộc đời này trở nên có ý nghĩa hơn đó liên hệ bản thân là như thế là những cái thứ nó rất là giản đơn và chân thành nhưng mà xuất phát từ chính các bạn trong những cái giây phút mà các bạn tĩnh lặng để soi chiếu cái vấn đề các bạn đang bàn luận vào chính bản thân của mình các em ạ hãy chú ý giúp chị nhé đây nếu có ai đó hỏi tôi điều gì đáng để bạn trân trọng nhất trong cuộc đời tôi sẽ trả lời đó chính là tình yêu thương mà tôi nhận được và tôi cũng sẽ lan tỏa tình yêu thương mình đang có cho mọi người xung quanh để cuộc đời này trở nên có ý nghĩa hơn À được không ạ? À? Và cuối cùng đưa ra một cái phần thông điệp gửi gắm đến tất cả mọi người ở đây này thì chúng mình sẽ có. Mong rằng chúng ta, những người trẻ sẽ luôn hiểu rằng điều nhỏ bé là tình yêu thương ấy có thể trở thành sức mạnh lớn lao giúp bạn đạt được những điều phi thường. À được không ạ? À? Hay là ví dụ như là cái cách để đưa ra thông điệp về một cái đề bài đó là cái đề bài nói về ý nghĩa của nghịch cảnh chẳng hạn. Được không ạ? À? Ý nghĩa của nghịch cảnh đối với bản thân của mỗi người chẳng hạn. Thì chị sẽ đưa ra cái phần thông điệp gửi gắm bằng những cái câu thơ của tác giả Trần Việt Anh. Đó là gì ạ? À? à, tất cả những con đường em chọn đường đi nào rồi cũng tới rạng đông có nghĩa là bạn trẻ ơi trong bất cứ giây phút nào bạn phải đối diện với nghịch cảnh trong cuộc đời thì hãy luôn nhớ rằng tất cả những con đường em chọn đường đi nào rồi cũng tới rạng đông thật ra nguyên văn của bốn cái câu thơ đó ấy, nó sẽ là à, đừng để lạc lõng giữa mênh mông em biết không tất cả những con đường em chọn đường đi nào rồi cũng tới rạng đông đó Thì đấy là những cái cách hay là ví dụ như là chúng ta nói về một cái phần kết đoạn Một cái phần đưa ra thông điệp cho đề bài về ý nghĩa của sự tử tế Ý nghĩa của lòng tốt, ý nghĩa của những điều tốt đẹp trong cuộc đời đi Thì chúng mình sẽ sử dụng cái hình ảnh bông hoa táo à, Từ cái bài phố ta mà chị đã từng nói với các bạn trong cái buổi đầu tiên á Các bạn có biết không ạ? À? À, trong cái buổi đầu tiên mà chị có nói với các bạn đó chính là hình ảnh mà nếu cuộc đời này toàn những chuyện xấu xa thì tại sao hoa bơ gì ạ? Thì tại sao cây táo lại nở hoa ấy? Thì các bạn hoàn toàn có thể kết đoạn theo cái hướng đầu cuối tương ứng Chúng mình lại tiếp tục sử dụng cái hình ảnh bông hoa táo đó cho cái phần cuối cùng để đưa ra thông điệp Giống như bông hoa táo đến mùa thì vẫn nở Những điều tốt đẹp vẫn đang hiện diện trong cuộc đời này Điều quan trọng là bạn có đủ gì ạ? À? Sự chân thành để tin tưởng, để chân quý, để giữ gìn và lan tỏa nó hay không? Đó, kiểu như vậy nhá. Thì nói chung là đã là kết đoạn thì chúng mình phải ngắn gọn. Ngắn gọn. Nhưng cái ngắn gọn này phải đảm bảo rằng truyền tải một cái thông điệp mà để người ta có thể thấy nó đúng nó truyền cảm hứng chị nghĩ là cái quan trọng nhất là cái truyền cảm hứng để người ta thấy rằng là kết mà chưa kết Mặc dù kết nhưng vẫn đang tiếp tục mở ra những cái hướng suy nghĩ cho bạn đọc Để bạn đọc có thể có được những cái sự thay đổi trong nhận thức Và có thể có những cái hành động tiếp theo Ví dụ như ngày hôm nay mình nói về sức mạnh của tình yêu thương Thế là những người đang xem gì ạ, à, đang đọc cái phần bài viết của chúng mình cũng có thêm cái động lực để lan tỏa cái tình yêu thương mà bản thân đang có đến với mọi người xung quanh. Được không ạ? À? Hay là ví dụ nói về lòng kiên trì Thế là ngày hôm nay những ai còn đang còn đương à, nản lòng chẳng hạn Đọc được cái bài viết nghị luận xã hội của các bạn Có thêm cái động lực để tự nhắc nhở chính bản thân của mình rằng là Cố gắng thêm một chút Cố gắng thêm một chút nữa nhá Vậy là ngày qua ngày, ngày qua ngày Mỗi ngày nhắc nhở chính bản thân mình rằng là hãy cố gắng thêm một chút Vậy là à, nhờ vào cái điều đấy mà họ có thêm cái động lực để bắt tay ngay vào viết một cái bài nghị luận xã hội đầu tiên của chính mình chị cho rằng là gì ạ à, phải đưa ra được những cái thông điệp đúng đắn và đặc biệt là mang tính truyền cảm hứng thì đó mới là những cái phần thông điệp hay và đó là những cái phần kết đoạn ấn tượng ok chưa ạ Chúng mình ơi, thì ngày hôm nay đây chính là cái phần nội dung mà chị Hiên muốn chia sẻ cùng với các bạn. Vậy là chúng mình đã cùng với nhau đi qua hành trình 3 buổi rồi. Ngày mai sẽ là buổi cuối cùng Ngày mai sẽ là buổi cuối cùng ạ Và ngày mai chị sẽ có những cái món quà rất đặc biệt dành tặng cho chúng mình Và cụ thể món quà đó là gì và nội dung của buổi ngày mai là gì Thì chị xin phép là sẽ được giữ bí mật với các bạn nhé Nhưng mà hãy nhanh chóng nhắn tin ngay cho admin fanpage học văn chị Hiên Để đăng ký khóa học bứt phá nghị luận xã hội để được gặp chị Hiên trong khóa đó để chia sẻ với nhau cụ thể và chi tiết hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa về cách làm nghị luận xã hội nha chúng mình ơi. Và hãy nhớ nhá, mỗi ngày cố gắng hơn một chút để đạt được kết quả mà chúng mình mong muốn nhá. Như chị đã nói đấy ạ, à, hành trình vạn dặm sẽ bắt đầu từ những bước chân đầu tiên và mong rằng ngày hôm nay khi bắt đầu ngày mới cùng với học văn chị Hiên thì các bạn cũng đã nhận được những phần kiến thức cực kỳ cực kỳ hữu ích nhá Ok không ạ? À? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhé Bye bye Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu cùng học văn chị Hiên để cải thiện kỹ năng, phương pháp làm bài, thực chiến đề với lộ trình học tập hoàn toàn mới phù hợp với tất cả các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Hãy cùng gặp chị trong khóa học này để chinh phục nghị luận xã hội các bạn nhé!